Xin chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em những em làm tay cái thì uh, chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà nó cái tỷ lệ của nó về bảo cho anh em Đấy, về bảo cho anh em khá là cao Đấy, cái bộ hột tài xỉu này Đấy, do bên tôi làm và cung cấp cho anh em làm tay cái thì nó thứ nhất là anh em có thể sử dụng nó anh em đi đến đi đánh ở bất kỳ những cái đấu trường nào cái đấu trường C1 hay là những cái đấu trường lớn thì là anh em đều anh em đều chơi được nhé thì cái bộ hột này nó cần những cái cách nó cần cái cách lắc cần cái cách lắc làm sao mà cái tỷ lệ về bảo của của, của nó cao thì là anh em à, nhất là anh em sở hữu cái bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em thêm về cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này xem là cái cái bộ hột tài xỉu này để nó có cái tỷ lệ hay là có cái phần trăm ờ, về bão cao anh em nhé Đấy. thì uh, như anh em chơi tài xỉu anh em biết rồi Đấy. những cái bộ tài xỉu mà anh em đi lắc cái ấy, nó phải có tỷ lệ phần trăm ra bạc cao nhá thì cái bộ tài xỉu uh, bão này tôi uh, làm tôi làm thì cái tỷ lệ phần trăm bão của nó lên khá là cao đấy chỉ chuyên về cái chén bão thôi nên là cái bộ hột này nó có cái phần trăm bão cực kỳ cao cho anh em nhé đấy, hay còn gọi là cái bộ hột này bộ hột siêu bão đi Đấy. nói chung là cái ờ, bão này anh em không phải là anh em muốn là anh em có thể là lắc được bão luôn nhé không ờ, không phải là muốn là lắc được luôn thì nó còn cần cái, cái cách lắc của nó và cái bộ hột tài xỉu nữa Đấy. cái cách lắc của nó như thế nào và cái bộ hột tài xỉu nó phải có phần trăm ra bão cao như như thế nào để cho anh em đi lắc nó có để anh em giành chiến thắng những cái à, sân chơi này nhé Đấy thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy thì cũng nói qua luôn cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tan Đấy thì à, ở đây tôi không chuẩn bị Đấy, ờ, cũng hơi vội nên là tôi không chuẩn bị cho anh em những cái tăng tích thì nói chung là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tang cho anh em nhé 100% không tang Đấy, anh em có thể là mua hàng anh em anh em uh, test hàng Đấy, anh em uh, test tất cả những cái tăng tích của nó Đấy, anh em thuận thì anh em mua còn nếu mà anh em không ưng ý thì thôi Đấy, anh em đặt lại hàng cho tôi không sao cả nhé Đấy. thì uh, cái bộ hột này tôi sẽ lắp cho anh em bằng cái cách lắc của của, của tôi Đấy, bằng cách lắc của tôi thì cái bộ nào bộ tài xỉu nào nó cũng vậy thôi nó phải có cách lắc của nó Đấy. giờ tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em 20 à, chén xem là cái tỷ lệ của nó về được bao nhiêu chén bạc cho anh em nhé một chén này hai chén này ba chén này bốn chén này năm chén này sáu chén này bảy chén này tám chén này Để anh em để ý xem cái bộ hột này nó cái bộ hột này nó tỷ lệ nó ra cặp rất là nhiều Đấy. thì anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi những cái bộ tài xỉu nào mà có cặp ra nhiều thì là cái bộ tài xỉu đấy cái tỷ lệ nó ra bạn khá là cao còn tùy vào cái cách lắc của anh em nữa thôi nhé chén thứ bao nhiêu người ta cứ cho chén thứ 8 đi chén thứ 9 này chén thứ 10 này chén 11 này chén 12 chén 12 mới có bắt đầu có bão nhé chén 12 có bão thì như đã hứa tôi đã test 20 chén thì là phải đủ 20 chén nhé 13 chén này 14 chén này Đấy, chén thứ 14 tiếp tục lại một chén bão nữa anh em nhé tiếp tục cho anh em này 15 chén này 16 chén này Đấy, 17 chén này 18 chén này 19 chén này bão 20 chén Đó, 20 chén đấy thì ờ, anh em đã theo dõi <laughs> cái uh, video của tôi rồi đấy thì anh em ờ, thấy được cái bộ hột thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu này nó đi như thế nào đã nó đi có đều hay là không và thứ hai nữa là anh em xem cái tỷ lệ về bảo của nó như vậy đã đủ để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể sử dụng được cái bộ hột này, ờ, tài xỉu bảo này hay không anh em nhé đấy thì ờ, anh em nào sở hữu cái bộ hột tài xỉu siêu bảo này hay là cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi làm tay cái anh em có thể là giành chiến thắng ấy thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy, tôi tên là Sơn tôi ở bên xe miền Tây thì là bên cơ sở tôi cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc Việt và cung cấp cho anh em làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu anh em có những cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, thì anh em lên cơ sở thì anh em sẽ tìm được những cái bộ hột tài xỉu mà nó ưng ý và nó phù hợp với dân chơi của anh em đảm bảo với anh em luôn